đó ờ, đề lôi tuần của ngày thứ ba này cái chạm hai là cái thứ nhất này và cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ sáu là cái chạm 7 này đó anh em nào mà đang nuôi hai cái chạm này thì anh em để ý cho mình em nhé về cái đường cầu đề lui của chúng ta thì tỷ lệ ăn nó xuất sắc lúc nào nó cũng cao và cái cặp lưu khung của chúng ta thì 0880 ngày mai thì cũng là ngày cuối anh em nhé đề của chúng ta thì hai ngày hôm nay thì nó ra rất chi là dị anh em ạ hai ngày hôm nay thì nó đều về con đề kép 44 này anh em này thứ bảy thì nó về con à, đề là 344 ngày hôm nay chủ nhật thì nó lại về con 844 khá là dị anh em ạ đó anh em nào mà đánh ngày hôm nay thì cái tỷ lệ mà ăn đề thì rất chi là thấp đó thì à, một lần nữa thì mình cũng nhắc lại cho anh em thì anh em nào đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé trong buổi à, tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em chỉ lô khung và xiên hai để chúng ta khung trong vòng 3 ngày thôi anh em nhé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 thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì anh em kết bạn đảm bảo đưa anh em về bờ một cách an toàn một tuần thì giúp anh em ăn ít nhất là 4 đến 5 hôm trên một tuần đó anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu thì chúng ta kết bạn với số Zalo trên màn hình đây để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé không qua trung gian một ai 500k mãi mãi số ok thì à, anh em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu lô khung của chúng ta kết hợp với xiên 2 khá là đẹp để chúng ta khung trong vòng 3 ngày cho mình chủ nhật thằng tuần anh em nhé chủ nhật ngày mùng 5 này tháng 3 chúng ta lấy ở cái dãy tư này con đầu tiên và con cuối cùng chúng ta làm cặp khung còn đâu chúng ta lấy ở dãy 5 ghép xiên ghép từ trên xuống dưới này thì chúng ta có lô khung 3 ngày này ba ngày để chúng ta chơi thứ hai này hơi dài một chút phải không ạ của chúng ta có cặp 58 và 85 này chúng ta ghép xiên với lại còn 71 ờ, anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em này lô khung 3 ngày chủ nhật chơi thứ hai thứ ba thứ tư này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được lô khung là 58 và 85 thì chúng ta cũng ăn được cả cặp anh em nhé 5885 ăn ngày đầu tiên con 58 dạy 3 này và con 85 của chúng ta ở dãy 4 thì chúng ta ăn được cả cặp 5885 này ghép xiên lấy 71 71 của chúng ta ở giải 5 à, này cũng có phải không ạ? Thì chúng ta ăn được 8571 và 5871 ngày đầu tiên. Tiếp tục chúng ta khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến à, chủ nhật hàng tuần anh em nhé. Chủ nhật ngày 12 tháng 3 này thì chúng ta có cặp lô khung là 7 757 này chúng ta ghép xiên với lại con 74 7475 và 7457 anh em nhé, xiên 2. Để chúng ta chơi thứ hai, thứ ba, thứ tư này. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được lô khung là con 75 anh em nhé Ăn được con 75 này Ghép xiên với lại con 74 thì chúng ta cũng ăn được con 74 74 này Ở dãy 7 này Và con 75 của chúng ta 75 về thẳng đặc biệt luôn anh em nhé Đó Thì chúng ta ăn được 74, 75 ghép xiên 2 Cũng ngày đầu tiên luôn Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật thằng tuần Chủ nhật ngày mùng 9 tháng 3 này Ngày 19 tháng 3 Chúng ta có cặp lô khung 363 này ba sáu ba chúng ta ghép xiên xiên với lại ba sáu này sáu sáu bốn ba sáu bốn để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 63 anh em nhé 63 lô khung lô khung của chúng ta ngày đầu tiên là được con 63 này 63 dạy dạy ba này luôn tiếp tục này đây là 63 64 anh em nhé tiếp tục Ngày thứ ba thì chúng ta ăn được 6364 và 3664 thì chúng ta cũng ăn được cái cặp xiên này, hai cặp xiên luôn. Và 3663. Đó. Ngày thứ ba phải không ạ? Tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần. Chủ nhật ngày 26 tháng 3 này thì chúng ta có cặp lô khung 424 xiên với lại con 84 anh em nhé 4284 và 2484 để chơi thứ hai thứ ba thứ tư cho mình Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 42 này, cặp lô khung phải không ạ? 42. 42 của chúng ta về ở giải 3 này, ghép xiên với lại con 84. 84 của chúng ta à, con 84 của chúng ta về ở giải nhì này thì chúng ta cũng ăn được xiên hai ngày đầu tiên luôn. 42 và 84 và ăn cặp lô khung. Ngày đầu tiếp tục khiên xong, lại đợi đến chủ nhật hàng tuần anh em nhé. Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 này của chúng ta thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung là 2332. Cặp 23 và 32 này. Để chúng ta ghép xiên với lại con 75 anh em nhé. Đó. Đường cầu lô khung này thì mình cũng thấy khá là đẹp và ghép xiên này cái tỷ lệ của nó ăn rất chi là cao nên là anh em nào mà thích về cái đường cầu lô khung mà ghép xiên hai này thì anh em cũng có thể tham khảo anh em nhé tham khảo cho mình về cái đường cầu khung 3 ngày và xiên hai này khá là đẹp anh em nhé trùng cầu thì vào tiền không trùng cầu thì thôi thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu lô khung của ngày chủ nhật anh em nhé chúng ta khung 3 ngày cho mình thứ hai thứ ba thứ tư trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là miễn phí để có cầu kèo ra hay không là do hội đồng sổ số, số anh em nhé nên là anh em cân nhắc trước khi ờ, vào tiền làm sao cho nó hợp lý đỡ mất nhiều là được anh em nhé chúng thì không sao nhưng mà đen chúng ta gãy thì chúng ta mất nhiều tiền đó thì mình chỉ là người ờ, chia sẻ những cái đường cầu để chúng ta tham khảo thôi không bắt buộc anh em phải chơi hoặc như thế này như thế kia nên là anh em à, làm sao